Di chứng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán COVID-19 của Trung Quốc đại lục rất nghiêm trọng. Nghiên cứu mới nhất xác nhận rằng tỷ lệ các triệu chứng về tai như mất thính giác do virus COVID-19 gây ra cao tới 15% đến 18%. Theo thông tin từ mạng xã hội, rất nhiều người nhiễm COVID-19 bắt đầu bị ù tai, lãng tai, điếc đột ngột, Vụ cháy tại chợ Tam Bạc, thành phố Hải Phòng xảy ra vào hơn 6 giờ ngày 12 tháng 2 đến 9 giờ 30 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Hiện giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân. An ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất hàng chục người vì cướp bóc các tòa nhà bị hư hại hoặc cố gắng lừa đảo các nạn nhân trong khu vực qua điện thoại, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của sana.com.cn, vào hôm ngày 6 tháng 2, nghiên cứu mới nhất đã xác nhận rằng tỷ lệ các triệu chứng về thính giác như ù tai, giảm thính lực và chóng mặt do COVID-19 gây ra cao tới 15% đến 18%. Virus viêm phổi phổ hắn gây điếc đột ngột bằng cách xâm nhập vào ốc tai, dây thần kinh thính giác, thụ thể tiền đình và các cơ quan khác dẫn đến rối loạn vi tuần hoàn ở tai trong và huyết khối ở mao mạch tai trong gây điếc đột ngột. Covid-19 đã tấn công hầu hết mọi người ở Trung Quốc cách đây một thời gian, cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng điếc đột ngột. Điếc đột ngột đề cập đến tình trạng đột nhiên mất thính lực do dây thần kinh thính giác không rõ nguyên nhân trong vòng 72 giờ ít nhất thính lực giảm lớn hơn hoặc bằng 20 dB HL giữa hai tần số liền kề. Bài viết nhắc nhở rằng nếu các triệu chứng sâu đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là ở nhóm dương tính với COVID-19, người dân nên chú ý đi khám và điều trị càng sớm càng tốt, bao gồm mất thính lực đột ngột, ù tai 90%, cảm giác đầy tay 50%, hoa mắt chóng mặt khoảng 30%, tăng thính lực hoặc nghe kém, cảm giác bất thường quanh tai thường gặp ở bệnh nhân điếc hoàn toàn. Bệnh nhân điếc một phần có thể gặp các triệu chứng tâm thần và tâm lý lo lắng và rối loạn giấc ngủ. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh, một cơ quan chính thức của Trung Quốc, tính đến ngày 11 tháng 1, 900 triệu người đã dương tính trong đợt dịch này. Hiện tại, có 135 triệu đến 162 triệu người ở Trung Quốc mắc các triệu chứng về tai như ù tai, giảm thính lực và chóng mặt do virus COVID-19 gây ra. Đó là chưa kể các di chứng khác như viêm phổi, viêm cơ tim, suy nhược cơ thể. Cư dân mạng đưa tin nhiều người nhiễm COVID-19 bị điếc đột ngột. Vào ngày 2 tháng 2, tài khoản Twitter Stefano đã tweet như sau. Di chứng sau khi toàn dân nhiễm bệnh là một lượng lớn bệnh nhân đã hồi phục, bắt đầu bị điếc đột ngột. Phản hồi nội dung trên, một cư dân mạng đại lục đã đăng một bài cho biết, phần lớn thời gian trong tháng 1 là ở trong bệnh viện, tháng 2 bầu bạn với chăm cứu, sau đó bị điếc đột ngột, ù tai và mất thính giác. Âm thanh ù tai khiến người ta rất cáu kỉnh và lo lắng, mất thính giác và giảm khả năng phán đoán nguồn âm thanh. Có cư dân mạng nói triệu chứng COVID-19 của mỗi người mỗi khác, trước kia đều nói về mũi, họng và tim, sau này mới nói về tay. Sau khi mắc COVID-19, tôi không bị sốt, ho hay sổ mũi, vốn tưởng rằng mình được ưu ái, nhưng kết quả lại bị điếc đột ngột, mọi người nhất định không được coi nhẹ. Một cư dân mạng khác cho biết, đây là ngày thứ ba sau khi uống thuốc trị điếc, hôm nay đỡ hơn hôm qua rất nhiều, tôi có thể nghe người khác nói bình thường, tự mình nói cũng không còn tiếng vang, đến giờ tai tôi vẫn còn cảm giác như bị tắt. Một số cư dân mạng cũng cho biết bị ù tai những vài ngày sau khi đến bệnh viện khám, kết quả là bị điếc đột ngột và giảm thính lực, không thể loại trừ là do Covid-19 gây ra. Có người thì nhắc nhở nhẹ nhàng, Covid-19 gây điếc đột ngột, nếu giảm thính lực thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt, cư dân mạng này còn nói. Các bệnh nhân tai mũi họng được phân vào khoa cấp cứu mắt, nhưng giường bệnh cũng không còn. Có cư dân mạng nói rằng, sau khi tìm hiểu về chứng viêm tai giữa, người này mới phát hiện di chứng điếc đột ngột phải nhập viện. Trái chợ Tam Bạc ở Hải Phòng ước tính thiệt hại có thể gần 100 tỷ đồng. Vào sáng ngày 12 tháng 2, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết vào lúc hơn 6 giờ ngày 12 tháng 2, tại khu vực chợ đêm Tam Bạc, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy khác các lực lượng chữa cháy đã được huy động để dập tắt đám cháy, gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hải Phòng, công an quận Hồng Bàng, công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương. Đồng thời các lực lượng phối hợp sơ tán người dân ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản, sẵn sàng cứu thương khi có sự cố. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân thống kê tài sản thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. Do các mặt hàng trong chợ chủ yếu là vải vóc, quần áo, giày dép, vàng mã dễ cháy nên ngọn lửa càng ngày càng lớn. Nhiều tiểu thương khóc nghẹn vì khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng của mình mắc kẹt trong đám cháy và gần như không còn cơ hội lấy lại. Bà Lê Hồng Điệp bán hàng ngay cổng chợ Tam Bạc, nói hơn 30 năm bán hàng, chợ thi thoảng có đám cháy nhỏ nhưng dập được ngay. Lần cháy này là to nhất và gây thiệt hại lớn nhất theo báo Brand Express, chợ nhiều lần bị dập điện, tiểu thương đã đề nghị sửa chữa nhưng chưa thấy ban quản lý thực hiện, một tiểu thương khác cho hay. Theo đại diện ban quản lý chợ Tam Bạc, chợ Tam Bạc có diện tích 4.618m2, kết cấu nhà khung thép 2 tầng. Chợ có 775 điểm kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng như vải, quần áo, giày dép, vàng mã. Trong số này, có 159 quầy có diện tích trên 30 m2, 106 quầy được sử dụng làm kho. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chợ đang có 428 hộ đăng ký kinh doanh thường xuyên và 187 hộ kinh doanh không thường xuyên. Ước tính sơ bộ, vụ cháy tại chợ Tam Bạc có thể gây thiệt hại tới gần 100 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho hay vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người, Hiện giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chợ Tam Bạc là chợ lâu đời nhất ở Hải Phòng, có quy mô lớn, chính thức hoạt động vào ngày 8 tháng 5 năm 1985. Nơi đây có hàng trăm hộ kinh doanh, chủ yếu là bán buôn vải vóc, lương thực, thực phẩm, hoa quả. Người dân Hải Phòng còn gọi chợ Tam Bạc với cái tên chợ đổ. Thổ Nhĩ Kỳ bắt 48 người cướp bóc trong động đất, Liên Hiệp Quốc dự báo số người chết tăng gấp đôi An ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất hàng chục người vì cướp bóc các tòa nhà bị hư hại hoặc cố gắng lừa đảo các nạn nhân trong khu vực qua điện thoại. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, hai trong số những người bị bắt giữ được cho là đã đóng giả làm nhân viên cứu trợ và cố cướp 6 xe tải chở thực phẩm cho các nạn nhân động đất ở tỉnh Hatay, miền nam nước này, trang tin này cho biết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết một lần nữa vào thứ Bảy rằng những kẻ cướp bóc sẽ bị bắt và bị trừng phạt. Cũng theo Anadolu, hai con tàu khổng lồ thường được sử dụng làm tàu đổ bộ cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được gửi đến miền nam nước này để làm bệnh viện giả chiến cho những người bị thương, với 560 giường bệnh trên mỗi con tàu. Chăm sóc y tế trên máy bay sẽ bao gồm phẫu thuật chấn thương và chỉnh hình. Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên trên 28.000 người, theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Đài quan sát nhân quyền Syria, tổ chức sử dụng mạng lưới các nhà hoạt động tại chỗ. Hàng chục nghìn người vẫn mất tích Bộ trưởng Y tế Koka cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng 22.327 người đã chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. Con số thiệt hại đã vượt qua trận động đất kinh hoàng vào năm 1999 gần Istanbul khi khoảng 18.000 người chết theo số liệu chính thức. Số người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 80.000 người. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, ước tính số người chết ở Syria là 5.189 người. Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc Christie dự đoán số người chết sẽ tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky. Trong một diễn biến khác, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ người xây dựng tòa nhà sang trọng Rosen Residence, một tòa nhà gồm 250 căn hộ ở tỉnh Hà Tây bị sập vào ngày 6 tháng 2. Anadolu Energy đưa tin, doanh nhân này trước đó đã bị giam giữ ở Istanbul khi đang cố gắng bay ra nước ngoài. Tòa nhà, nơi hàng chục người thiệt mạng, được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ mệnh danh là tòa nhà tử thần. Tại tỉnh Anana, các công tố viên đã ban hành lệnh bắt giữ 62 người như một phần của cuộc điều tra về việc xây dựng kém chất lượng. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hàng nghìn tòa nhà bị ảnh hưởng bởi trận động đất sẽ không thể sử dụng được ngay cả khi chúng không bị sập. Sau khi kiểm tra gần 133.000 tòa nhà ở 10 tỉnh, các quan chức đã đưa ra kết luận rằng 12.617 tòa nhà trong số đó bị hư hại nặng nề, không thể sử dụng an toàn. Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Aslan, người đứng đầu Bộ Xây dựng tại Bộ Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết hơn 1 triệu người sống sót sau trận động đất đã được chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời. Ông cho biết gần 200.000 người đã được sơ tán khỏi vùng động đất ở phía Tây đất nước. Trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn xây dựng. Với vì số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mỗi ngày, người dân bày tỏ sự tức giận vì lý do tại sao ở một đất nước có nhiều đường đất gãy và có lịch sử xảy ra nhiều chấn động lớn, chất lượng xây dựng lại kém đến mức các tòa nhà thi nhau đổ sập. Các chuyên gia cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có các quy định để ngăn chặn thảm họa như vậy, nhưng chúng chỉ được áp dụng một cách lỏng lẻo bởi các công ty xây dựng. Những công ty lớn nhất thường thân cận với Tổng thống Erdogan, theo AFP. Mustafa Ebret, giáo sư tại Đại học Bogazici có trụ sở tại Istanbul cho biết, vì trận động đất đầu tiên quá lớn nên thiệt hại có thể xảy ra nhưng không phải là loại thiệt hại mà mọi người đang thấy hiện nay. Các tầng nhà chồng chất lên nhau, Erit cũng thuộc tổ chức động đất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết điều đó có nghĩa là cơ hội được tìm thấy còn sống là rất mong manh. Theo Tekin, chuyên gia tư vấn tại Đại học Kỹ thuật Istanbul, nguyên nhân thường liên quan đến chất lượng bê tông kém, đôi khi được trộn với quá nhiều nước và sỏi, trong khi quá ít bê tông. Các lý do khác bao gồm các thanh thép quá mỏng để hỗ trợ các cột, làm hạn chế sức chống đỡ của tòa nhà, kỹ sư cho biết. Ông Takin cũng đổ lỗi cho chất lượng giáo dục không đạt yêu cầu của các kỹ sư và kiến trúc sư. Ngoài ra, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mắt nhắm mắt mở trong việc nới lỏng các quy định. Các quy định về xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên quy định của California đã được sửa đổi thường xuyên kể từ trận động đất vào năm 1999 ở vùng Tây Bắc. Bản sửa đổi cuối cùng được cập nhật vào năm 2018. Trên giấy tờ, các tiêu chuẩn dường như được đáp ứng, các hợp đồng giao cho các công ty tư nhân chịu trách nhiệm kiểm tra chúng, kiến trúc sư Grosso của Istanbul cho biết. Ông nói thêm, nhưng việc giám sát các thỏa thuận này là còn lỏng lẻo, khiến các công ty xây dựng mất nhiều thời gian hơn trong việc tuân theo hoặc thậm chí không tuân theo các quy tắc. Ông Eric nói, các thủ tục liên quan cũng làm giảm bớt trách nhiệm nếu hoặc khi có sự cố xảy ra. Các bước và người ký nhiều đến mức cuối cùng rất khó xác định ai chịu trách nhiệm. Sự cầu thả và lòng tham rõ ràng của một số nhà thầu đã làm dấy lên cơn thịnh nộ, đặc biệt là sau khi những căn hộ cao cấp được xây dựng trong vòng 20 năm qua sụp đổ nhanh chóng. Ở tâm trấn bị tàn phá, Karama Marat của Thổ Nhĩ Kỳ có những câu chuyện về nỗi đau và niềm vui. Karamamarat, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ngày sau khi Karamamarat trở thành tâm chấn của các trận động đất liên tiếp mạnh 7,7 độ và 7,6 độ Richter, phạm vi tàn phá ở tỉnh phía nam Thổ Nhĩ Kỳ này hầu như không thể tin được. Ở trung tâm Karamamarat, các khu dân cư đã bị san phẳng toàn bộ đến mức không thể nhận ra. Những người sống sót bàng hoàng tụ tập gần những đống đổ nát, từng là những tòa nhà nhiều tầng, hồi hộp chờ đợi tin tức về những người bạn và thân nhân đang còn trong mất tích. Bên cạnh Karamamarat, trận động đất kép này đã gây ra các mức độ tàn phá khác nhau ở tại chín tỉnh khác ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng đã được áp đặt kể từ đó. Gia đình nào cũng phải đương đầu với bi kịch. Nói chuyện với cư dân của trung tâm Karamamarat, hầu như người nào cũng có một câu chuyện đau lòng muốn thổ lộ. Cô Dona, một cư dân địa phương là mẹ của hai đứa con, đã nói với The Eagle Times, Tôi đã mất mẹ, cha, chị gái và anh rể cùng ba đứa con của họ khi tòa nhà của họ bị sập. Người duy nhất sống sót là đứa cháu gái một tuổi của tôi. Cô nói nước mắt cô cứ ứa ra khi cho xem hình ảnh bé gái này trên điện thoại di động. Đối với chúng tôi, con bé như một phép màu. Tòa nhà nơi cô Duna sinh sống vẫn đứng vững, nhưng cô không thể ở lại đó vì lo ngại sẽ có thêm những cơn dư chấn. Cô hiện đang cư ngụ tại Đại học Karamamarat, nơi cô làm giảng viên, cùng với hàng trăm người khác đã trở thành vô gia cư. Đứng cạnh cô Duna là anh trai của cô, người đã vội vã đến thăm từ thủ đô Ankara sau các trận động đất. Anh cho biết mức độ tàn phá là không thể tin được. Mỗi gia đình ở đây đều đang phải đương đầu với bi kịch của riêng mình. Theo Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 7.585 tòa nhà đã bị sập hoàn toàn do các trận động đất ban đầu, cùng với khoảng 2.000 cơn dư chấn sau đó vẫn đang tiếp tục làm rung chuyển khu vực. Vào hôm ngày 9 tháng 2, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã làm rung chuyển hai tỉnh phía Nam Gaziantep và Elefsan của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày hôm sau, một cơn dư chấn mạnh 4,2 độ Richter được cho là đã làm rung chuyển Karamamarat đánh sập thêm 3 tòa nhà khác. Nhưng vì những tòa nhà cao tầng của thành phố đã bị bỏ hoang từ lâu nên không ai bị thương. Niềm vui chợt lóe giữa sự tàn phá Thỉnh thoảng có những tin vui nhen nhóm xuất hiện, phá vỡ bầu không khí đau thương đang phủ trùm lên thành phố như một chiếc khăn tang. Tối hôm 10 tháng 2, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã giải cứu 67 người ở tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất trong 24 giờ trước đó. Ở Karamamarat, nơi bị tàn phá nặng nề nhất cũng vậy. Những người sống sót vẫn đang được tìm thấy, phần lớn nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân viên cứu hộ. Vào hôm 9 tháng 2, một em bé 1 tuổi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập trong trạng thái còn khỏe mạnh. Ngày hôm sau có nhiều tin tốt hơn, mặc dù đã 4 ngày trôi qua kể từ khi động đất và nhiệt độ ban đêm thường xuống dưới mức đóng băng. Cách đây không lâu, chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu từ dưới đống đổ nát. Người đứng đầu đội cứu hộ từ quỹ cứu hộ Harad của Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với The Time, nhân viên cứu hộ ẩn danh này cho biết cô ấy bị mắc kẹt trên tầng 3 của một tòa nhà bị sập, một cây cột đã chèn lên chân cô. Chúng tôi đã cố gắng kéo cô ấy ra ngoài, sau khi nâng cây cột lên, anh nói thêm, tên cô ấy là Aishi, cô ấy đã 18 tuổi, cô ấy hiện trong tình trạng ổn định và đang được điều trị